Xin chào các bạn Như đã chia sẻ với các bạn ở video trước Cái Google Maps của bạn chỉ thực sự mang lại hiệu quả Khi mà nó lên top trang một của Google Và tiếp cận được đến khách hàng Khi mà người ta tìm kiếm cái từ khóa liên quan đến các bạn Thì trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn Cái cách quản lý và chăm sóc Google Maps của các bạn Làm sao để uh, lên được top Google Và tiếp cận được đến đến nhiều người nhiều khách hàng nhất của các bạn thì ờ, nó gồm ờ, ba bước đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào link của Google doanh nghiệp business.google.com rồi sau đó thì các bạn sẽ đăng nhập cái email email mà cùng quản lý các cái mail của bạn ấy rồi ok cái video này thì mình à, chia sẻ à, đến những bạn nào kỹ thuật viên của công ty mà trực tiếp quản lý công việc này hoặc là những bạn cộng tác viên à, nhận công việc làm thêm online tại nhà là chăm sóc web cho các công ty thì các bạn xem video này các bạn làm được nhé Đấy, khi bạn đã nhập xong thì nó sẽ nó sẽ có cái phần là chọn cái nhóm quản lý đấy như đây là một cái mép mình quản lý về cái mảng du phây của mình Đấy, khi bạn chọn vào thì nó sẽ ra Đấy, chọn nó ra thì 20, 20 cái vị trí và 20 cái map mà mình đã cài đặt cho Surfer Đấy, mình đặt uh, ở ờ, các vị trí khác nhau quả nhiên danh sách như này tất cả đều đã xác minh rồi nhé rồi thì công việc làm của bạn đó là gì các bạn sẽ phải vào từng cái mép này vào từng cái mép này thì các bạn quản trị nó vào hai bước này mở ra nhé nhanh người nhiều bình nhé, ok cái này nó khởi tạo có 81 người xem này 28 người tìm kiếm này 63 hoạt động Đấy, rồi mình hướng dẫn các bạn cái à, công việc chính này để để cho cái map của bạn được lên tốt và có nhiều người truy cập thì việc à, đầu tiên là chúng ta cần phải vào phần thông tin này chúng ta cập nhật đầy đủ thông tin cập nhật đầy đủ thông tin Đấy, tất cả bao gồm thứ nhất là tên map này tên map này Đấy. Kể về cái phần tên map này Đấy, thì các bạn lưu ý như sau cái tên map là nó chứa cái từ khóa mà mình uh, muốn nhắm đến khách hàng khi người ta search Đấy, còn nó có thể dài ngắn tùy ví như đây là mình muốn nhắm đến cái, cái từ khóa là xu phơi mới và xu phơi cũ đấy, thì mình có thể tùy chuyên chi phối mới chi cũ ra tốt trên đầu đến thoải mái đấy, thì các bạn có thể để à, à đại lý chi phối mới chi cũ chính hãng ra tốt hoặc là cái gì đó thì các bạn và cái, cái tên web này thì các bạn có thể thay đổi linh hoạt đấy, thay đổi linh hoạt à, khi mà cái lượng truy cập lượng truy cập này mọi người lượt truy cập này nếu mà bạn theo dõi vài ngày mà nó không không không không Ờ, tăng nhiều thì chứng tỏ cái từ khóa đây là các bạn là đặt nó chưa được ừ, đúng chưa được hàng làm đúng cái hàng thì các bạn có thể thay đổi đi Đấy, quay lại một thông tin nhé Đấy, thì đầu tiên là các bạn phải điền điền cái tên map này Đấy, tên doanh nghiệp ấy, chính là tên map Được. đó thì các cái mục dưới này thì các bạn phải điền đầy đủ Đấy, như địa chỉ này rồi à, thời gian này từ người làm việc cần phải cả khu vực các bạn có thể thêm khu vực phụ ví dụ chẳng chẳng hạn như là như là Hà Nội Đấy, đấy. ví dụ dạ, dạ, bổ sung ờ, số điện thoại này đây là cái tên ngắn của nó đấy, đây là cái tên ngắn này thì các bạn lưu ý này các bạn phải điền cái tên ngắn này cái tên ngắn này nó chính là cái mà khi uh, các bạn chia sẻ các bạn chia sẻ đi trên mạng xã hội thì Google dùng cái tên ngắn này để chia sẻ đi thì mình sẽ xuống nhận đây tại vì đấy, cái phần chia sẻ với người, đấy, thì cái tên này các bạn là thế nào nó sẽ chia sẻ đi nếu như các bạn không đặt thì sẽ không chia sẻ được nếu không có tên nên các bộ các bạn buộc phải đặt thì nó mới có cách để chia sẻ đấy, cái phần tên ngắn này đấy, phần website đấy, các bạn điền website vào đây có thể vào đây mình lấy đến link trang con và các bạn có thể cái trang chủ của trang con tùy các bạn rồi các sản phẩm thuộc tính như thế này các bạn thêm cũng được không không, không thêm được Đấy. lưu cái phần nội dung này Đấy. cái phần nội dung này thì các bạn phải biết nó cho là 750 ký tự các bạn biết đến 750 thôi và biết làm sao nhắc đi nhắc lại cái từ khóa mà các bạn muốn nhắm đến càng nhiều càng tốt nhưng mà nó cũng phải hay nhé chứ không nên đặc biệt lại đó nó người ta đọc còn luồng củ thì cũng không tốt nó thành nó phải thành một đoạn văn có ý nghĩa rồi tên là khai trương tên là khai trương này bạn lưu ý là các bạn nên à, thêm một cái phần thông tin nâng cao ừ, mã cửa hàng nhãn này điện thoại này Đấy, các bạn thêm đầy đủ vào nhé Đấy. các bạn chỉ cần copy thông tin này một lần thôi rồi đến phần tiếp theo nữa mà các bạn cần phải chú ý đến đó là cái phần ảnh này đấy, ảnh này đấy. đấy thì các bạn cần phải thêm ờ, đầy đủ các ảnh này từ video này các bạn phải thêm vào đây là mình mình mới dạy mình chưa thêm này thì mình đến lên trên kênh của mình tải về mình thêm này xong ảnh nội thất này ảnh nội thất là ảnh trong ờ, cửa hàng trong công ty của mình ảnh nội thất ở bên ngoài Đấy, các bạn thêm nhiều vào mình mình mới thêm uh, tượng trưng sản phẩm này tôi cũng chưa có này thế này là mình mới tạo thôi các bạn thêm sản phẩm vào nhé nhóm này thì các bạn cũng thêm sản phẩm vào nhận dạng các bạn là làm cái ảnh bia làm cái ảnh uh, ảnh, ảnh đại diện đẹp đẹp một chút này ok Đấy. sau phần này các bạn thấy đầy đủ nếu như đầy đủ này video này nội thất này ngoại thất này sản phẩm này nhóm này nhận dạng này nó sẽ đầy đủ lắm và tiếp theo đến cái phần à, sản phẩm Đấy, sản phẩm thì các bạn đã à, uh, à, thêm vào hai một vài sản phẩm Đấy, sau đó thì mỗi một tuần các bạn uh, vào thêm một cái được không cần phải thêm quá nhiều Đấy, về mặt cơ bản thì, thì ừ, chăm sóc uh, map chỉ có thế thôi Đấy, khi các bạn lần đầu tiên các bạn vào thì các bạn cập nhật đầy đủ thông tin sau Đấy, thì những lần sau những lần sau các bạn mỗi tuần các bạn vào một lần thôi được các bạn vào thì các bạn vào phần trang chủ này Đấy, khi là các bạn vào thì các bạn theo dõi này nếu như cái này mới tạo vào có 8 phút rồi xem này tức là cái nhu cầu thì người ta cái cái cái, cái lượng traffic từ Google, Google Maps này nó rất là cao các bạn theo dõi lần này các bạn lên ghi vào và chụp ảnh lại để đến lần sau các bạn vào các bạn nhìn xem nó tăng bao nhiêu nếu như tăng nhiều thì các bạn là ờ, là các bạn đang làm tốt còn nếu tăng chưa tốt các bạn chỉnh cái thành từ khóa đi Đấy, hoặc là các bạn sẽ dùng ờ, một trong những cái cái cái, cái, cái cách sau cái câu cách sau để các bạn tối ưu nó này thứ nhất là mình như mình vừa nói là các bạn sửa cái tên nào đi cho hai hơn hấp dẫn hơn để có thể click vào cái thứ hai nữa là cái tên mét này thì các bạn có thể thay đổi linh hoạt linh hoạt theo theo theo theo uh, từng giai đoạn ví dụ như ví dụ như các bạn làm về quà tặng chẳng hạn đấy, thế thì uh, ờ, quà tặng nó sẽ theo từng, từng thời điểm quà tặng sinh nhật chẳng hạn hay là có, có mùng tháng ba thì sẽ thành quà từ tên nhắc có thể là quà mùng tháng ba 3 hai mươi tháng 10 rồi ờ, Valentine hay là là là, là Giáng sinh chẳng hạn đấy thì cái tên nhắc là khi bạn muốn chú trọng vào cái cái từ khóa nào thì bạn đẩy lên trên đẩy lên đầu đặt lên trên đầu nhé là nó sẽ được ưu tiên hơn ở Google thì thì thì, thì ờ, thường xuyên uh, update những cái chính sách mới hay là phải người đưa đưa những cái uh, tập mới để giúp cho tối ưu cái việc việc việc việc uh, uh, quảng cáo của người ta nên là các bạn là uh, hãy thường xuyên uh, theo dõi kênh của tên tá hoặc là uh, kết bạn Facebook của mình để, để chúng ta chia sẻ Facebook với nhau chúc các bạn là sẽ khai thác được cái cái công cụ marketing ờ, SEO web này một cách hiệu quả nhất xin chào các bạn